Chào mừng ờ, quý vị và các bạn đến với kênh video để máy Cường Linh Thì hôm nay ờ, chúng tôi xin gửi đến ờ, quý vị và các bạn bộ cắt cỏ, gặt lúa bằng máy phát cỏ Đây thì tôi xin giới thiệu qua một chút Đây là cái máy cắt cỏ Đấy, máy cắt cỏ Sunny BC260 Chạy động cơ xăng hai thì Công suất 0,75 kW tương đương với là một ngựa Đấy tốc độ quay là 7.000 vòng một phút chạy động cơ xăng hay thì tỷ lệ xăng là 1 triệu 25 cũng như mấy máy cắt cỏ hay thì bình thường thôi đây thì là chúng ta nhìn qua máy một chút này đây là cái phần động cơ đây máy thì động cơ phần được máy ờ, làm bằng ờ, màu vàng màu cam này rất là đẹp nhìn rất là chắc chắn này đấy đây là cái phần dây giật phần gió cũng như là phần ờ, buri đấy xăng và nhớt thì chúng ta sẽ đổ ở dưới này còn ờ, đây là cái cần của máy xuống đây sẽ là cái cần của máy cái cần máy hoặc là tay cầm thì được làm phủ lưới bằng inox chống rỉ rất là chắc chắn nhìn rất là cứng cáp đấy đây là cái phần ờ, quay đeo của máy và đây là cái phần ờ, tay cầm cũng như là tay ga đây cả tay ga của đây nó nhìn rất là đẹp này nó có cả khóa khóa ga ở đây đấy nó có khóa ga đấy đây là công tắc đóng mở đấy các bàn tay cầm thì nó cũng làm được phủ bằng inox đấy còn ở dưới này thì đây là cái tấm ờ, chắn ờ, đất đá bay vào người này tấm chắn bảo vệ này đây là cái logo của máy Sunny BC260 còn đây là cái lưỡi ờ, cắt cỏ vát kèm theo máy đấy thì uh, sau đây tôi sẽ giới thêm giới thiệu thêm một uh, chức năng của nớ của nó đó là chức năng gặt lúa hoặc là để cắt cỏ cho trâu cho bò thì chúng ta có thêm một cái lồng gặt lúa như thế này một có một cái lồng nhôm như thế này đây cái lồng của nó đây và cái lưỡi cắt cỏ tròn bằng uh, cái này bằng lưỡi hợp kim này hoặc là một lưỡi bằng sắt như thế này lưỡi bằng lưỡi bằng thép như thế này đấy lưỡi tròn đen đấy thì ờ, đây sau đây tôi sẽ lắp cái lồng của nó cho quý vị các bạn cùng xem máy này thì ờ, nó có trọng lượng 5,7 kg quý vị nhé đây thì ờ, để lắp được máy thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ ngoảnh cái đầu máy lên đây chúng ta ngoảnh cái đầu máy lên và chúng ta sẽ tháo ờ, cái lưỡi ờ, của nó ra đây quý các bạn có một cái ờ, lục lăng đây chúng ta có cái lỗ đây chúng ta sẽ cố định vào để giữ cái đầu bò của nó và chúng ta vặn ra cái ren này ren ngược cho nên quý vị các bạn tháo ra thì chúng ta sẽ vặn vào cảm giác khi vặn vào nó thực chất là đang mở ra đây đấy chúng ta lấy lưỡi của nó ra đây ừ, đây là cái đầu bò của máy thì chúng ta có ba con ốc này chúng ta sẽ tháo ba con ốc này ra đấy sau đấy chúng ta sẽ tháo cái nắp này ra và đây là cái lồng của nó thì chúng ta sẽ à, cái hướng xuống như thế này đấy sau đấy chúng ta sẽ đặt cái tấm này vào cho nó sau đấy chúng ta sẽ tiến hành vặn ốc lại chúng ta sẽ siết chặt ba con ốc này vào đấy sau đấy chúng ta tiến hành lắp lưới cho máy thì uh, ờ, lưỡi theo máy ờ, thì gồm có một cái uh, ờ, lưỡi theo máy là có cái lưỡi vát này này còn quý vị các bạn nào uh, lưỡi vát này thì nó vẫn cắt lúa cắt cỏ được còn quý vị các bạn nào muốn cắt dễ hơn thì có thể là mua cái lưỡi tròn đen như thế này hoặc là cái lưỡi hợp kim này lưỡi tròn trắng hợp kim này đấy sau đây tôi sẽ lắp cái lưỡi tròn trắng hợp kim này nó có một cái lớp bảo vệ ờ, bằng ờ, nhựa như thế này đấy, chúng ta tháo ra thiếu ăn thiếu thiếu đây chúng ta lắp ờ, cái này vào đấy, dùng, sau đó chúng ta sẽ vặn chặt vào đây quý vị các bạn có thể thấy thì ờ, cái lưỡi này thì nó sẽ thiết kế vừa vào cái lồng luôn đấy ở đây ờ, có hai con ốc có hai con ốc cố định ờ, cái lồng ở đây ta sẽ vặn chặt nó vào đấy đây là sau khi đã hoàn thành à, lắp xong này đấy thì ờ, đây đấy à, cắt cỏ hoặc gạt lúa thì chúng ta chỉ cần ra và gạt gạt về như thế này thôi đấy thì ờ, sau đấy sau đấy trên đây là hướng dẫn của chúng tôi về cách lắp uh, lồng gặt lúa cắt cỏ thì quý vị bà con có nhu cầu mua máy cắt cỏ máy phát cỏ về để